sẽ nuôi thôi anh phải quên sẽ nuôi thôi anh phải đi rơi có gì bỏ câu ca đi xa rồi ôi sẽ nuôi thôi anh phải xa sẽ nuôi thôi giờ còn ai gì cho khi phôi pha về theo gió nhận được bao nhiêu yêu thương này anh lại đem vứt thế đi thôi để tình yêu anh trao cho em đã theo gió bay tới phương trời từng đã lỡ sẽ bên anh mà không rời xa vòng tay em em từng đã lỡ hay muốn đi xa lời là chỉ riêng có hai chúng ta Feel everything so bad Until I will fall again Fall again Chỉ cần trao cho anh yêu thương của từng lời nói Nhưng mà bạn mình hãy dừng lại đi Bởi vì ta sẽ tốt lên cho che dịu em bước qua cơn mê vừa quên bước xa sẽ quên thôi anh phải quên sẽ quên thôi anh phải đi rời vai đi bao câu ca này xa rồi ôi sẽ quên thôi anh phải xa sẽ quên thôi rồi còn ai gì cho khi ức phôi pha bên mình bây giờ dưới bài thì còn trôi vào chắc chẳng thể khác những suy nghĩ này chẳng thể khác cuộc sống ta cũng chẳng thể khác dừng lại là một sự thể thoát em ạ đừng cố chấp cứu giữ những gì không thuộc về mình anh đã trải qua bao nhiêu đêm nặng tinh để giờ đây bỏ mặt tình mình anh giống như một người vô hình bởi vì tôi cứ để mọi thứ tan biến đâu gió mưa bay xa để cho anh buông em ra vòng tay anh không thể giữ em về nơi đó em sẽ thấy đắng mai khi giấc mộng tan em không chiều anh bước qua cơn mê vừa quên vừa xa phải mà anh rất kêu này anh phải quên bởi vì người làm cho trái tim anh phải đau